Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Ngôi nhà có diện tích là 36 m2, xây 4 tầng. Và hiện tại đang được chào bán với giá là 1 tỷ 460 triệu đồng. Đây là tôi đang đi vào bên trong của ngôi nhà đây. Nơi tôi đang đứng đây chính là phía trước tầng 1 của ngôi nhà. Và đây là phần ngõ ngõ rộng 2,2 à, mét các bạn nhé cách à, đường ô tô 15 mét thôi và à, tiếp theo đây là chính là phần tầng 1 của ngôi nhà về phía bên ngoài thì đều được chúng tôi được ốp từ đá granite đây các bạn có thể nhìn thấy rất là sạch sẽ rồi và về phần cửa thì sẽ làm từ cửa hai lớp à, bên ngoài sẽ là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính đây chúng ta đều các quan sát lại phần cửa và bên trong là một lớp cửa nhôm kính và tiếp theo là tôi sẽ đưa cho các bạn nhìn về phía mặt tiền đây chúng ta có thể nhìn phía mặt tiền của ngôi nhà đây bên này là ngôi nhà này đặc biệt là bên bên phía bên cạnh là có một là cái ngõ một lô đất nữa nên rất là thoáng đây và phía nhìn ra bên ngoài đây là ngõ nhà mình và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà về phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì à, sẽ được chia làm phòng à, ăn phòng bếp và chỗ để xe đây toàn bộ không gian này là phòng của tầng 1 nơi không gian này chính là à, nơi để xe hoặc là các bạn có thể nằm à, phòng khách phụ được đây chúng ta có thể quan sát bên trên thì bao gồm à, hệ thống trần à, thạch cao rồi có hệ thống đèn nếp và hệ thống đèn tiếp chiếu sáng bên dưới là gạch đắt đèn 50 x 50 đây các bạn có nhìn thấy và tiếp theo đây là phần à, gian à, bếp của uh, ngôi nhà phần uh, gian bếp của ngôi nhà thì bao gồm có tủ bếp này làm từ uh, chất liệu là gỗ xoan đào về phần uh, mặt bếp thì sẽ là từ đá đen đá tự nhiên này các bạn có thể quan sát và phần lại uh, chậu rửa sẽ là inox ben là tư hàng nhập khẩu và phía bên này có à, gạch trang trí đây chúng ta có gạch ốp bếp đây là phần tủ bếp này chúng ta có thể quan sát rất là chắc chắn và phía bên này là chính là nơi để à, tủ lạnh các bạn nhé đây rất là rộng bên trong phòng bếp rồi cũng à, có hệ thống trần thạch cao hệ thống đèn chiếu sáng và đặc biệt là ngôi nhà này phía đằng sau có thêm một cái ờ, giếng trời nhỏ khe lấy thoáng đây chúng ta có thể nhìn thấy đây và để là lên à, phía trên là tất cả các phòng đều có cửa mở được cửa sổ đây chúng ta có thể quan sát ta từ phía ngoài không gian từ bên trong ra bên ngoài rất là rộng với không gian rộng như này thì ờ, rất thích hợp để chúng ta làm một cái không gian ờ, sinh hoạt chung hoặc là nhiều khi nhà có cỗ thì có thể à, chúng ta đã ăn tổ chức ăn uống ở đây được rất là rộng và tiếp theo là phần ờ, tầng 1 của ngôi nhà thì có thêm một cái nhà vệ sinh phụ các bạn nhé đây là nhà vệ sinh phụ gồm có bồn cầu này và hệ thống máy bơm ở phía bên trong này cũng rất là tiện để cho chúng ta khi nấu ăn có thể dùng tạm ở đây và tiếp theo là phần ờ, cầu thang của ngôi nhà về phần rộng cầu thang của ngôi nhà thì ờ, về phần mặt mặt bậc và cổ bậc thì đều được chúng tôi làm từ đá bình định đá tự nhiên thế sau chúng ta về làm thêm cái thanh trang trí đây cho nó thêm phần ờ, đẹp hơn của ngôi nhà và tiếp theo là phần tay vị về phần tay vịn thì ờ, được chúng tôi làm từ gỗ trò các bạn nhé tất cả đều làm từ gỗ trò hết đây các bạn nhìn thấy đã xong hết rồi và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên bên trên ờ, tầng 2 của ngôi nhà bên trên tầng 2 của ngôi nhà thì ờ, sẽ được chia làm không gian của phòng khách chính đây là không gian của phòng khách chính đây chúng ta để quan sát tương đối là rộng bên trên là có hệ thống trần thạch cao này đằng sau có một cái cửa sổ lấy thoáng và đây là hệ thống ờ, ổ điện này cáp tivi và bên này là tấm vách CNC chúng ta phải quan sát đây chúng ta có thể ngồi ở bên trên này nhìn thấy toàn bộ không gian ở dưới tầng 1 của ngôi nhà và phía bên đằng trước này là chúng ta sẽ nằm lệch tầng phía này có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây là phòng vệ sinh đây ở trong phòng vệ sinh thì bao gồm à, bồn cầu hệ thống sen cây mắc treo quần áo à, gương chậu rửa và hệ thống lavabo đây chúng ta quan sát này đây phía nhà vệ sinh có thêm một cái cửa sổ này cho cho thoáng hệ thống ờ, đầu chờ của bình nóng lạnh đây chúng ta quan sát từ bên trong ra và tiếp theo là, là tôi sẽ đưa các bạn sang bên uh, phòng ngủ ở tầng 2 đây phòng ngủ phía bên ngoài phòng ngủ này cũng tương đối là rộng chúng ta có thể cái ờ, giường tủ à, bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc được này chúng ta phải quan sát cũng đầy đủ hệ thống uh, cáp tivi này đây là hệ thống cửa trong phòng là đều làm từ từ gỗ trò hết và đây là cửa về phần cửa sổ cửa sổ thì ờ, được bao gồm là làm từ à, bên ngoài sẽ là cửa nhựa loại thép cửa phanh âm rồi bên trong sẽ là cửa sắt à, an toàn cho ngôi nhà đây chúng ta phải quan sát và tiếp theo đây là chúng ta sẽ đi lên tầng 3 trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ chia làm hai phòng ngủ chính đây chúng ta phải quan sát à, một là tôi xin giới thiệu các bạn đây cái phần cầu thang có thêm một cái đường trời đây lan can đường trời rất là thoáng cầu thang cảm giác không không bị bí các bạn nhé và đây là phần à, phòng ngủ trên tầng 3 ở phần à, tầng 3 này thì có hai phòng ngủ một phòng trước phòng sau bao gồm à, đây có ống chờ điều hòa này tất cả các ổ điện cáp tivi đầu chờ mạng đấy bên này là nhà vệ sinh cũng bao gồm các ờ, thiết bị như tầng dưới thôi và bên này là phòng ngủ bên ngoài của tầng 3 đây chúng ta có thể đi từ bên trong quan sát ra đây phía bên trong phòng rất là rộng nên là cây đồ thoải mái các bạn nhé đây là phần à, nhìn từ bên trên xuống này thoáng và sau đây là chúng ta sẽ đi lên trên tầng 4 về tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ chia làm một phòng thờ và một sân phơi đây phía đằng sau này sẽ là phòng thờ đây chúng ta vừa quan sát phòng thờ rất là rộng đây là cửa sổ thoáng này và phía bên uh, ngoài đây là chính là đây là nơi uh, để đồ phía ngoài là sân phơi đây chúng ta phải quan sát xung quanh đây thì dân cư rất là đông ở cách trường à, mầm non trường cấp 1 chỉ 500 mét thôi đi ngay 15 mét ra là ô tô đỗ được có bãi gửi xe ngay ngoài thôi chợ triền hoặc là khu vui chơi rất là gần đây chúng ta có thể nhìn xung quanh cách uh, bến xe 2,5 km và uh, khu đô thị Đô Nghĩa 1,5 km À, ngoài ra thì khu vực này tôi à, còn chào bán một vài căn khác nữa nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì uh, chúng có thể đăng ký kênh hoặc là gọi theo số điện thoại ở trên video à, xin à, cảm ơn à, các bạn đã đang à, ừ, quan tâm video của tôi xin chào và hẹn gặp lại